ta xa rồi em nhé đường em em cứ đi đường về bên gắn trọ để mà tôi với đời em đi thật xa quên hết chuyện ngày qua ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua tôi đi tìm mỗi xó tìm em trong mắt tôi lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm cũng chỉ đợi đỏ thêm tình nhắn tình nhắn hơi giờ xa cách nhắn tình tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tốt thơ đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều cơn mưa nào không vương buồn riêng ai trong phai lời nào không chuốn chạy tình nào luôn thắm hoài tôi không thân em nhưng tiếc buồn tơ duyên cầm tay nào tội với tình ta cách nhau rồi tìm bối xóa tình em trong mắt tôi lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm men cay từng đêm cũng chỉ đầy đỏ thêm tình nhắn tình nhắn hơi giờ xa cách nhau rồi tôi tôi nhớ em lòng tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều cơn mưa nào không vương buồn riêng ai trong vai lời nào không chút chạy tình nào luôn thắm hoài tôi không gần em nhưng tin buồn tỡ duyên cầm tay nào tội với tình ta cách xa rồi khiến buồn tơ duyên cầm tay nào tội với tình ta cách nhau rồi tôi không thân em nhưng tiếc buồn tơ duyên cầm tay nào tội với tình ta cách nhau rồi